góc phố này nơi mình quen nhau có những chiều mưa rơi ướt vai có những lần mình hẹn ngày mai hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi có một lần em chẳng qua nữa cứ thế xa xa mãi có nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vạt người qua còn lại em còn bao yêu thương nơi góc phố bóng anh xa mơ và con tim em dành nơi ai là bờ vai là màu tóc xóa cánh sao xa lá rơi đây đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ có trái tim đã hóa vụn vỡ góc phố này nơi mình quen nhau có những chiều mưa rơi ướt vai có những lần mình hẹn ngày mai hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi có một lần em chẳng qua nữa cứ thế xa xa mãi nơi anh để những mùa nhục bão xa xôi đã vạn người qua còn lại em còn bao yêu thương nơi góc phố bóng anh xa mơ và con tim em dành nơi ai là bờ vai là màu tóc gió cánh sao sáng lá rơi đây đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ có trái tim đã hoang vụn vỡ còn lại em còn bao yêu thương nơi góc phố em dành nơi ai là bờ vai là màu tóc rối mùa thu sang hàng cây sơ sáng lá rơi đây đã qua ngày xanh ngược thời gian ngược về quá khứ có trái tim đã hoa vụn vỡ chắc bây giờ nơi này nắng nếu như em không nói cách xa để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa rồi đã vạt người quá